thêm yêu thêm yêu người Dù tan đi hẳn ghen tính toán Đưa nhau qua cơn mê cơn mê dài giá đau sâu Nơi đây ta không nghe bao u sầu Nghe yêu thương tràn lan thế gian Nhìn bầu trời gian nơi trong xanh Khi từng áng mây lành khẽ trôi Và từng cánh diều nhẹ nhàng giữa trời tôi nghe tình bài ru âu ơ cho tôi nghe ba em thơ tung tăng đua đùa thì giờ đang nghe sát qua hiên nhà thấy ân tình người bao la nâng tay chia sẻ buồn vui cùng nhau dù ta đi bóng tôi dù tan ô sầu không dòng ca hát giữa đất trời để thấy tình người chưa vơi những đóa hoa xinh nở đẹp giữa cuộc đời là những nụ cười rất vui rất vui mang câu ca thêm yêu thêm yêu người dù ta đi hờn ghen tính toán đưa nhau qua cơn mê cơn mê dài đã sâu nơi đây ta không nghe bao u sầu nghe yêu thương tràn lan thế gian nhìn mong cha ra nơi trong xanh thương em là em thơ tung tăng đua đùa Khi giờ đang kề sát qua hiên nhà Thấy ân tình người bao la Nước tay chia sẻ buồn vui cùng nhau Dù ta đi bóng tối dù ta u sầu Thông dòng ca hát giữa đất trời Để thấy tình người chưa vơi Những đóa hoa xinh nở đẹp giữa cuộc rồi một ngày tôi ra xuống phố nhìn tình đàn em thơ nô đùa nhìn bầu trời trong xanh lòng lạnh lòng chợt thấy yên bình nhìn mọi người yêu thương gắn bó nương nương nhau qua cơn khốn khó không ăn thua bón chen đùa tranh lòng chợt thấy an lành cho tôi nghe tình mẹ ru âu ơ cho tôi nghe mà em thơ tung tăng nụ đùa vì giờ đang kề sát qua hiên nhà thấy ân tình người bao la nước tay chia sẻ buồn vui cùng nhau rồi ta đi bóng tối xua ta u sầu thông dòng ca hát giữa đất trời để thấy tình người chưa vơi những đóa hoa xinh nở đẹp giữa cuộc đời để thấy tương lai rạng rỡ những